và cũng anh chị nào mà bị những cái chứng bệnh là não thiếu máu mà hay phải uống thuốc hoạt huyết dưỡng não rồi tuần hoàn và máu não nó kém ấy thì tập cái bài này chỉ cần động tác đầu tiên là vươn tay lên thở lửa cho đến động tác vừa rồi nâng hai vai rồi nâng từng vai lên tập đều đặn hàng ngày thì sau một thời gian các cô bác anh chị sẽ không phải lo là máu không lên não và dần dần là sẽ không phải uống cái thuốc hoạt huyết dưỡng não nữa rồi bây giờ chúng ta tập tiếp đặt bàn tay trái trước cổ ngay trước cái huyệt thiên đột huyệt thiên đột là cái phần lõm vào của cổ mình như này đấy ai cũng có cái phần này nhá đấy. hoặc là hoặc là đặt nó cái cái bàn tay của mình nó to mà nó mà nó vừa trước cái huyệt thiên đột thì trước cái ít hầu của mình đặt bàn tay trái ở trước cổ gọi là cổ cho nó dễ ngửa lòng bàn tay ra ngoài, áp bàn tay phải vào, đan 10 ngón tay vào nhau. Lúc này cô bác anh chị nhìn này, hai cánh tay của tôi là tương đối thẳng hàng nhé. Cô bác anh chị chỉnh chỉnh lại đi. Nếu như tay của ai mà nó sệ thế này là sai. Hoặc cố mà vách lên hai cùi trỏ cao quá này cũng không đúng. Hai bàn tay đặt ngay trước cổ, hai cánh tay thẳng hàng và buông lỏng hai vai cổ đương nhiên là phải lỏng rồi hai vai cũng lỏng chứ không phải là móc 10 ngón tay vào nhau xong nghiến răng nghiến lợi kéo căng sang hai bên này đâu không phải thế à, lỏng nhá tay lỏng vai lỏng cổ lỏng rồi bây giờ chúng ta kết hợp động tác cổ và động tác tay tôi sẽ làm mẫu chậm một hai lần để các anh chị đừng làm vội nhá sau này quen rồi thì cứ vào động tác là làm ngay nhưng những ngày đầu thì nhìn tôi làm mẫu này đấy. nhớ là lúc này hai tay thẳng hàng mềm cổ lỏng tay bắt đầu tôi quay đầu sang trái thì cùng một lúc khi đầu tôi quay thì tôi hít vào đồng thời tôi kéo hai tay hết cỡ sang bên phải sau đó tôi quay đầu sang phải tôi thở ra tôi lại kéo hai tay hết cỡ sang bên trái hít vào quay sang trái kéo hai tay hết cỡ sang bên phải thở ra quay sang phải kéo hai tay hết cỡ sang bên trái rồi cô anh chị tôi giải thích một chút nữa rồi mình làm này khi làm động tác này chúng ta phải phối hợp nhuần nhuyễn ba thao tác quay đầu sang trái hít vào kéo tay sang phải sau đó lại ba thao tác tiếp theo là quay đầu sang phải thở ra kéo tay sang trái mà vừa nãy tôi đã nói rồi phải buông lỏng cái vai thì mình mới kéo được hết cái tay của mình kéo làm sao cho lúc nào một trong hai vai nó đều chạm vào cầm ví dụ tôi quay sang trái thì cái vai trái chạm cầm tôi quay sang phải thì vai phải chạm cầm và hai cái hai cái bàn tay của tôi này nó cử động chỉ ngay trước khu vực cổ của mình thôi tôi phải nói thế bởi vì nếu như không ấy thì chốc nữa sẽ có một số các anh chị làm này này hít vào thở ra tức là tay kiểu như là bế một người khác đưa đi đưa lại này là sai cái tay nó chỉ ngang ngang qua ngang lại trước cổ nhá thì nó mới có tác dụng tập cho cổ và cái tuyến giáp tuyến cận giáp chứ nếu mà lẳng như là nắm một ai mà muốn quật người ta ngã này là sai ok thế nhá nào chúng ta bắt đầu tập đặt tay hai tay thẳng hàng bàn tay lỏng vai lỏng cổ lỏng quay đầu sang trái hít vào kéo tay sang bên phải quay đầu sang phải thở ra kéo tay sang trái kéo hết cỡ hít thở rồi chúng ta cứ thế mà làm nhá sao cho lúc nào cũng có một cái vai nó luôn luôn chạm được vai cầm của mình quay sang trái thì vai trái sẽ chạm vào cầm, quay sang phải thì vai phải sẽ chạm vào cầm. hai tay đưa đi đưa lại ngay khu vực trước cổ không đưa ra quá xa và cũng không đưa xuống thấp tận ngực tận rốn đưa hai tay về chính giữa cổ, mặt nhìn thẳng, hít vào nín. Thở ra. Tốt lắm, cô anh chị tập rất tốt. Động tác tiếp theo, chúng ta sẽ lại vươn hai tay lên, tạo vai một góc 60 độ. Nhưng lần này không phải thở lửa, cũng không cần phải gập tay lại. Chúng ta giữ nguyên tay trái ở vị trí này. Tay phải áp vào tay trái. Sao cho năm ngón tay phải của mình nó nằm trên lòng bàn tay trái mà cái động tác này cô các anh chị phải cố gắng giữ cho hai cái tay nó cố định ở cái vị trí ở phía bên vai trái như này tôi phải nhắc thế bởi vì tôi biết là chỉ sau 15 20 giây nữa thôi sẽ có rất nhiều người là tay trượt ra phía đằng trước bởi vì nó mỏi nó mỏi thế là cái tay nó trượt ra không giữ được nên này là sai nha lúc nào cũng phải giữ ở vị trí cố định như này Đấy. cái tay thẳng ra còn tất nhiên thời gian đầu sẽ có nhiều người không làm được như vậy thì tay nó hơi cong thế này thì cũng chấp nhận tạm chấp nhận được nhưng sau này khi quen rồi mình vươn thẳng tay lên ép căng vào nhé chứ không để thế này và người cố gắng là phải nhìn thẳng chứ không phải là mình quay sang trái thế này thì không tác dụng gì rồi nhé thì chúng ta vươn tay như vậy và giữ ở tí đó thứ thế đó hít mũi thở mồm nhé hít vào vùng mũi này thở vào mồm hơi thở thuận tự nhiên phù hợp với nhu cầu cơ thể không bắt nó quá nhanh quá chậm rồi chúng ta bắt đầu vươn hai tay lên 60 độ áp tay phải và tay trái cố gắng giữ hai cánh tay cố định mặt nhìn thẳng hít mũi thở mồm Thì như nín Thở ra 3 phút giơ tay thế này để tôi biết là đối với nhiều người nó là một cái gì đó không dễ dàng bằng chứng là nhiều người chỉ sau 30 45 giây là tay rung bật bật rung hết mỏi tay và tôi xin sửa luôn để tôi thấy có một số người làm sai là khi đưa tay lên thì cái mặt của mình nó nằm ở giữa hai tay thế này là sai ai mà coi như đấy bây giờ cũng anh chị thử giơ lại em xem này ai mà giơ tay lên thấy cái mặt của mình nó chui giữa hai cánh tay thế này là sai mà nó phải cái cầm của mình nó phải cao hơn cái vai cái vai nó chạm vào cầm mình chứ tôi thấy nhiều người là mặt chui ra cánh tay này thế này là sai và thế này có dưa cả ngày cũng không có tác dụng gì tôi làm lại này vươn tay lên 60 độ này ép tay phải và các anh chị nhìn thấy chưa đấy cái cầm của tôi lúc này là nó ở ngay trên cái vai phải chứ không phải là mặt tôi ở giữa hai cánh hai cánh tay nhé thế này và giữ như thế trong 3 phút hít mũi thở mồm nhịp thở theo nhu cầu cơ thể thế nhá rồi chúng ta mỗi một lần tập chúng ta nhớ đến điều này và chúng ta sẽ sửa dần làm sao sau một thời gian là mình tập tốt